các chương trình khuyến mại và giá bán của nó để quý anh chị nắm được. Nhưng trước tiên thì em cũng muốn giới thiệu qua một chút về cái thông số kỹ thuật của dòng xe Xpander Cross này để quý anh chị uh, có được cái sự thấu hiểu hơn về dòng xe này. Sau đó thì em sẽ gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh ngay sau phần uh, giới thiệu về thông số kỹ thuật của chiếc xe Xpander Cross. Thì uh, quý anh chị uh, vui lòng kiên nhẫn hãy đợi đến uh, cuối video để biết được cái giá bán của chiếc xe Xpander Cross 2021 trong tháng 6 này quý chị nhé. Ờ, dòng xe Xpander Cross 2021 là mẫu xe MPV được thiết kế dựa trên uh, kiểu dáng của chiếc xe Xpander 2021 thì nó sẽ có một số cái thay đổi giúp cái chiếc xe là cá tính hơn, mạnh mẽ hơn và thể thao hơn so với lại phiên bản Xpander. Thì cụ thể thì quý anh chị cũng có thể thấy là cái phần đầu xe đấy ạ. Thì trông nó vuông vắn và các đường nét nó cứng cáp hơn so với lại uh, chiếc Xpander thường đó và cái phần thân xe thì quý anh chị cũng thấy nó có thêm là cái phần bộ là ốp cua lốp này màu đen này ốp sườn này để thứ nhất là để hạn chế cái việc va quẹt là xước xác màu sơn và thứ hai nữa nó trông cái chiếc xe nó cứng cáp và thể thao hơn và nó tương phản với cái màu xe thân xe này và kết hợp với cái giá lóc thể thao kia thì giúp chiếc xe là tạo nên là ờ, toàn bộ là cái kiểu dáng nó ừ, trông trẻ trung và hiện đại hơn rất nhiều La răng của cái chiếc xe Xpander Cross này cũng được thiết kế mới với đường kính là 17 inch thì đồng nghĩa việc là cái xe Xpander Cross này nó sẽ cao hơn so với lại chiếc ờ, phiên bản Xpander thường. Cụ thể, Xpander thường thì khoảng sáng gầm xe của nó là 205 mm, còn Xpander Cross thì khoảng sáng gầm xe nó là 225 mm. Đồng nghĩa việc là cái khoảng sáng gầm xe này nó sẽ hạn chế được cái việc là ờ, va quẹt giữa mặt đường xấu với gầm xe. Đó và cái bán kính quay vòng của chiếc xe Xpander Cross này cũng là rất nhỏ kết hợp nó chỉ có 5,2 mét thôi và kết hợp với lại cái phần đầu xe này nó ngắn thì giúp cho người lái xe sẽ dễ dàng quan sát và dễ dàng quay đầu xe hơn rất là nhiều so với các dòng xe khác xe Xpander Cross thì nó sẽ có 4 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài cái màu vàng cam mà màu đặc trưng của dòng Xpander Cross này để phân biệt với dòng Xpander thường ấy thì nó sẽ có thêm 3 màu nữa để quý anh chị lựa chọn đó là màu trắng, màu đen và màu xám bạc để quý anh chị lựa chọn quý anh chị nhé. Về hệ thống chiếu sáng của chiếc xe Xpander Cross thì quý anh chị cũng thấy là đèn định vị của nó là đèn nét này. Hệ thống chiếu xa chiếu gần của chiếc xe Xpander Cross này hai tầng này vẫn là đèn led. Đèn sương mù của nó cũng là đèn led quý anh chị nhé. Còn đèn uh, xi nhan là là halogen. Thì với cái đặc điểm của đèn led thì nó sẽ là cho ánh sáng trắng và chiếu xa hơn thì giúp cho người lái dễ dàng quan sát và chủ động hơn khi tham gia giao thông. Về phần nội thất của chiếc xe Xpander Cross này thì à, quý anh chị cũng thấy là nó có sẽ hai màu tương phản, màu đen và màu, vàng kem. Hai màu tương phản với nhau để trông chiếc xe rất là sáng sủa và hiện đại. Toàn bộ ghế thì à, quý anh chị cũng thấy là toàn bộ ghế là bọc da hết. Uh, trông rất là sang trọng đúng không ạ? Dễ dàng vệ sinh. Thì cái phần uh, xạ lót sàn nó bằng nỉ thì nếu quý anh chị mà mua xe ủng hộ em Tuyền thì em sẽ bọc toàn bộ lót sàn này sẽ bằng da công nghiệp để giúp cho quý anh chị à, dễ dàng vệ sinh và sạch sẽ hơn nói đến dòng xe Mitsubishi thì à, không thể kể đến à, cái hệ thống làm mát của chiếc xe Xpander đó là hệ thống điều hòa thì Vander Cross này nó sẽ được trang bị là điều hòa hai chiều có vùng nóng vùng lạnh và có nút đây là tốc độ gió chỉnh gió này và hướng gió này quý anh chị nhé và Xpander Cross này sẽ có hai cái dàn lạnh độc lập Ngoài cái dàn lạnh ở phía trước này ra thì nó sẽ có thêm một cái dàn lạnh nữa ở giữa giữa trung tâm xe. Thì ờ, cái dàn lạnh ở giữa này sẽ giúp cho việc là điều hòa không khí ờ, cung cấp cái không khí mát xuống hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba tốt hơn và lạnh hơn, lạnh nhanh hơn. Đó là cái ưu điểm của hệ thống điều hòa của trên dòng xe Xpander Cross cũng như là Xpander đời 2021. Về phần vô lăng của chiếc xe này, à, vô lăng bọc da này trông ờ, rất là xịn sò đúng không ạ và cảm giác rất nhẹ nhàng thì vô lăng này nó sẽ điều điều chỉnh bốn hướng quý anh chị nhé đây, điều chỉnh bốn hướng này lên xuống này thụt ra thụt vào này Đấy. thì nó sẽ phù hợp với lại từng vóc dáng của mọi người và trên vô lăng thì nó sẽ tích hợp là chế độ dành tay tai nghe này tích hợp cái nút điều khiển âm lượng này và bên này thì nó là chân ga tự động cái chân ga tự động ờ, này thì nó rất là tiện lợi khi quý chị đi vào đường cao tốc thì nó sẽ Ờ, giữ cái ờ, tốc độ quý anh chị mong muốn và nó sẽ hủy đi khi quý anh chị tác động lên ờ, bàn đạp chân ga hoặc bàn đạp chân phanh đó thì màn hình màn hình thì màn hình uh, 7 inch thôi sẽ nhưng mà nó lại tích hợp là Apple Car và Auto thì nó sẽ kết nối điện thoại thông minh của quý anh chị thì nó sẽ có nhiều tiện ích từ điện thoại thì có thể là qua màn hình này để sử dụng được còn cái màn hình đồng hồ thông, thông số kỹ thuật này rất là sắc nét tương phản đúng không ạ một cái tiện ích ờ, đáng chú ý nữa thì em muốn chia sẻ với quý anh chị, muốn giới thiệu với quý anh chị đó là cái uh, khả năng mà gập ghế của hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba giúp cho chiếc xe này nó sẽ tạo được cái không gian rộng rãi, thoáng. Ngoài việc là chở người thì chiếc xe này nó sẽ còn chở được hàng hóa nhiều hơn và có thể là trở thành một cái chiếc giường để quý anh chị nghỉ ngơi trong những hành trình dài thì em sẽ gập cái hàng ghế thứ hai này và hàng ghế thứ ba này kết hợp với nhau thì tạo một mặt phẳng Đấy. nên quý anh chị thấy vâng. quý chị có thể thấy đấy khi mà hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba này mà gập lại sẽ tạo một mặt phẳng này có thể chở được rất nhiều hàng hóa và có thể trở thành một chiếc giường nghỉ ngơi à, chỉ cần là thêm một cái ờ, đệm hơi nữa thì sẽ là trở thành một cái chiếc giường giúp ờ, quý anh chị nghỉ ngơi về thống an toàn của của chiếc xe thì cũng được rất nhiều người quan tâm. Thì ờ, xe được trang bị là túi kép quý anh chị nhé. À, có trang bị thêm là hệ thống ờ, chống bó cứng phanh này, hệ thống phân phối lực phanh điện tử này, hệ thống trừ lực phanh khẩn cấp này, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống khởi hành nhanh dốc và còn nhiều chức năng an toàn khác nữa khi quý anh chị đến trải nghiệm thực tế chiếc xe này tại showroom bên em có địa chỉ tại km 6 đại lộ Thăng Long, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Còn nếu quý chị ở khu vực phía Nam ấy, thì sẽ là số 1 đường Hòa ngay gần sân bay Tân Sơn Nhất đấy quý anh chị ạ. Và bây giờ thì em mời quý anh chị xem bảng chi tiết giá lăn bánh của chiếc xe Xpander Cross 2021 vào tháng 6 này quý anh chị nhé. Bảng giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander Cross tháng 6 năm 2021. Anh chị quan tâm vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 414. Quý chị ở trong Sài Gòn thì giá lăn bánh của nó rơi tầm khoảng 727 triệu tùy từng đại lý, có đại lý là sẽ cao hơn rất nhiều. Thì ờ, quý anh chị quan tâm vui lòng liên hệ với số điện thoại phụ trách miền Nam em để trong video này còn với quý anh chị ở miền Bắc thì vui lòng liên hệ với em Tuyền với anh chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó là 739 triệu và các tỉnh còn lại là 708 triệu cái giá này thì em đã trừ các chiết khấu khuyến mại của nhà máy như là phiếu nhiên liệu 15 triệu và chiết khấu từ đại lý bên em ngoài ra thì bên em sẽ tặng thêm quý anh chị các phụ kiện khuyến mại như là dán phí có nhiệt 3M, trải sàn da và bọc vô lăng nếu quý chị ờ, tài chính chưa đủ thì bên em sẽ hỗ trợ quý chị mua xe trả góp với lãi suất vô cùng ưu đãi chỉ 0,72% một tháng. Thì số tiền tối thiểu quý anh chị cần có ở ở Sài Gòn là 227 triệu và Hà Nội là 245 triệu và các tỉnh còn lại là 210 triệu. Với mức giá này đã bao gồm là 20% tiền nội ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm. Thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay là được 512 ờ, triệu thì em đang tạm tính cho quý anh chị trong vòng 8 ờ, năm với lãi suất là 0,72% một tháng thì tiền gốc hàng tháng quý anh chị phải trả là 5 triệu 330 nghìn và tiền trả nợ hàng tháng đầu tiên cả gốc cả lãi thì là 9 triệu 142 nghìn quý anh chị nhé lãi suất sẽ tính theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé ví dụ như là tháng đầu tiên ờ, thì sẽ lãi suất áp dụng theo là số tiền lãi sẽ bằng 512 triệu nhân với lại 0,72% một tháng